nhục chúng ta từ xưa đến nay xem trọng vô cùng cổ nhân gọi là sĩ khả sát bất khả nhục vào thời xa xưa cái mà người có học Xem trọng là đạo nghĩa Sĩ Cách nói hiện nay chính là phần tử tri thức Vào thời xưa là nói người đọc sách thánh hiền Chém đầu cũng không sao Bị lăng nhục là không thể chấp nhận Xem việc bị lăng nhục là vô cùng nghiêm trọng Phật Pháp truyền vào Trung Quốc Phật dạy Bồ Tát Dạy Bồ Tát chính là dạy học trò Thuật ngữ của nhà Phật Bồ Tát chính là học trò của Phật Dạy học trò Tu dưỡng đức hạnh có sáu điều cương lĩnh chính là cái mà trên kinh điển gọi là lục độ, lục ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là độ, lục độ. Sáu cái cương lĩnh này chính là quy tắc chung của học trò. Bạn đã làm học trò của Phật Nhất định phải tuân thủ Sáu điều này Sáu điều này là bố thí, trì giới, nhẫn nhục Trong đây là có điều nhẫn nhục Trên thực tế, ý Phật nói hoàn toàn không phải nhẫn nhục Ý Phật nói là nhẫn nại Nhẫn nghĩa là nhẫn nại Đại Đức Dịch Kinh Thấy tình hình nước Trung Quốc Tập quán người Trung Quốc Xem nặng việc bị lăng nhục như vậy Liền thêm vào phía sau chữ nhẫn Là một chữ nhục Cho nên dịch thành nhẫn nhục Là chỉ chuyên nói đối với người Trung Quốc Cách phiên dịch này Phù hợp với tổng nguyên tắc dạy học của Thế Tôn chính là ứng cơ thuyết pháp. Cách dịch này thích hợp với căn cơ của người Trung Quốc. Cũng chính là nói thích hợp với yêu cầu xã hội của Trung Quốc. Dịch hay vô cùng. Nhục mà còn có thể nhẫn được thì có gì không thể nhẫn được chứ? Không có việc gì không nhẫn được Hơn nữa nhẫn là Điều kiện tất yếu Của việc tu học thành công Trên Kinh Kim Cang Phật nói Tất cả Pháp có thể thành tựu từ nhẫn Người xưa có cái gọi là Không nhẫn được việc nhỏ thì hỏng việc lớn Từ đó cho thấy Pháp thế xuất thế gian Thành tựu được lớn hay nhỏ Hoàn toàn dựa vào công phu nhẫn nại của bạn Công phu nhẫn nại của bạn lớn Thành tựu của bạn sẽ lớn Công phu nhẫn nại nhỏ Thì thành tựu của bạn sẽ nhỏ Người không thể nhẫn nại Thì chẳng thể có thành tựu gì cả Những sự thật này Đều bày ngay trước mắt chúng ta Các vị chỉ cần bình lặng mà quan sát Những nhân vật xung quanh chúng ta đây bạn thử xem những người nào là người có thành tựu Những người nào là người không thành tựu Đều ngay trước mắt Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Chúng ta đọc rồi, nghe rồi Tư duy tỉ mỉ Quan sát thật kỹ xem Những nhân vật xung quanh này Nhân vật thành công thất bại Thử xem trong lịch sử ghi chép trong lịch sử ghi chép những nhân vật thành bại đó Chúng ta sẽ chứng thực Lời dạy của Phật Bồ Tát Lời dạy của cổ thánh tiên hiền Là chân thật Có lợi ích lớn đối với chúng ta Nhất là ở chỗ này Dạy rất hay Thọ nhục bất oán Đây là đức hạnh chân thật Oán là oán hận Người bình thường bị nhục Bị người lăng nhục Nói lời thành thật Mặc dù nhẫn được không tiến hành trả thù Nhưng mà ý niệm oán hận Nhiều ít vẫn có Loại ý niệm oán hận này Nói lời thành thật Là nguồn gốc Là nghiệp nhân của việc trả thù Trong tương lai Đời này chưa có trả thù Đọc sách Thánh Hiền nhấn được rồi Lần sau gặp phải Họ lại phát tác Học Phật Các vị đều có thể tin Người quyết không phải chỉ một đời Người còn có đời sau Người nếu như chỉ có một đời Đời sau đều không còn nữa Thế thì việc này dễ rồi Phiền phức chính là con người còn đời sau Hiện nay ở phương Tây Chúng tôi hoàn pháp ở Mỹ, Canada nhiều năm Người nước ngoài đối với đời trước Đời sau Họ đã tin rồi Đối với Lục đạo luân hồi mà trên Kinh Phật nói Họ thừa nhận Thừa nhận là những người nào vậy? Tín đồ cơ đốc giáo Tín đồ thiên chúa giáo Họ trước đây không tin lục đạo Hiện nay tin có lục đạo rồi Tại vì sao tin vậy? Thông qua thôi miên mức độ sâu Họ đã tin Hiện nay ở nước ngoài Những câu chuyện Thôi miên này Nhiều đến mấy chục dạng trường hợp Sách họ xuất bản cũng khá là phong phú Thông qua thôi miên Người này nói lại đời trước của họ Sau khi họ nói ra ghi chép lại Sau đó đi điều tra Nói đời trước Phần lớn hầu như đều là việc Của một vài trăm năm trước Nhưng mà Ở trong chính phủ của người ta Những tư liệu hồ sơ này Vẫn đều còn lưu trữ Quả nhiên điều tra ra được rồi Họ ở trong đời này Xưa nay chưa từng đi qua cái khu vực đó Hoàn toàn xa lạ đối với nơi này Hoàn toàn không biết Họ lại có thể nói ra tình trạng xã hội ở nơi đó của một vài trăm năm trước. Tên của họ là gì? Họ sống ở nơi nào? Hỏi tên đường thành phố của họ, tiền tệ họ sử dụng, họ đều có thể nói ra rất chính xác. Trải qua điều tra xác minh quả nhiên không sai. Hỏi họ tình trạng sống chết Khi họ chết tình trạng như thế nào Khi đầu thai ra đời tình trạng ra làm sao Đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch Những sách này chúng ta có phiên dịch sang trung văn Nhưng phiên dịch không nhiều Tôi đã từng thấy qua Còn có người đời trước là đường súc sanh Đời trước là chim Là mãng xà Là động vật Đây là đã chứng minh Cõi súc sanh chuyển đến thân người Còn có một số Số lượng cũng không quá nhiều Không phải là Người trên trái đất chúng ta Họ đời trước là ở trên tinh cầu khác Từ chỗ này chứng minh có sinh vật cấp cao Quyết không phải chỉ có một tinh cầu như trái đất chúng ta Người ở trên tinh cầu khác Ngôn ngữ họ nói chúng ta hoàn toàn không hiểu Là từ tinh cầu khác đầu thai đến trái đất của chúng ta Cho nên trải qua những thí nghiệm khoa học này chứng thực người có đời trước đã có đời trước thì đương nhiên chắc chắn sẽ có đời sau phật ở trên kinh điển đem sự việc này nói quá rõ ràng quá minh bạch rồi vũ trụ bắt nguồn từ đâu mạng sống bắt nguồn như thế nào diễn biến ra sao sau đó rốt cuộc là kết thúc như thế nào Chỉ có ở trong kinh điển Phật nói rất thấu triệt Chúng ta đọc rồi Có thể thật sự hiểu rõ hay không Rất khó Phật Pháp Nói thật ra Vô cùng phù hợp với tinh thần khoa học Thậm chí là ngày nay Ở trong khoa học Xảy ra rất nhiều sai lầm Nhưng ở trên Kinh Phật không có ở trên kinh Phật mỗi một câu nói Mỗi một sự việc mà Phật nói ra Đều bảo chúng ta thông qua thực chứng Cho nên nhà Phật nói tính giải hành chứng Cuối cùng bạn phải đem nó chứng thực Nếu như bạn chưa có chứng thực Mà bạn đã tin Thì đây gọi là mê tín Thông qua chứng thực Cái này quả thật đúng là như vậy Niềm tin này mới gọi là chánh tín nhưng mà nếu bạn muốn nhìn thấy quá khứ Nếu muốn nhìn thấy vị lai Bạn cần phải có năng lực đột phá không gian Không gian quả thật Nó là có phạm vi Giống như một bức tường vậy Ngày nay nhà khoa học biết Đối với không gian dần dần họ phát hiện không gian không phải chuyện đơn giản Gọi là Phát hiện không gian ba chiều Không gian bốn chiều Không gian năm chiều Cũng còn nói là ba độ bốn độ năm độ Từ trên lý luận mà suy Không gian là vô số chiều Nhưng mà hiện nay nhà khoa học Quả thật đã chứng thực Có sự tồn tại của không gian 11 chiều Lão cư sĩ quạt niệm tổ Ở phần sau chú giải kinh vô lượng thọ Có kèm bài báo cáo của họ Đây là bài báo cáo Nghiên cứu khoa học của người phương Tây Có điểm tương đồng với điều trên kinh Phật nói Ông đem nó đính kèm vào phần sau của bản kinh này Khi chú kinh ông không có viết vào Khi tôi đến Bắc Kinh Ông bỗng nhiên nghĩ đến sự việc này Ông còn có mấy bài viết nữa Vào lúc đó giao cho tôi Tôi đem nó in vào phần sau của bản kinh này Cung cấp cho mọi người làm tham khảo Nhưng mà không gian là phát hiện rồi Có loại tình hình này Rốt cuộc làm sao đột phá Hiện nay vẫn chưa có kỹ thuật Vẫn chưa có cái năng lực này Nhưng mà ở trong Kinh Phật đã được đột phá từ rất sớm Phật dùng phương pháp gì vậy? Dùng thiên đỉnh Cái đạo lý này tôi đã nói với các vị rồi Nhiều chiều không gian như vậy từ đâu mà có Người không học không biết Phật nói cho chúng ta biết Thời gian không gian vốn dĩ không có Chúng ta học Bách Pháp Minh Môn Luận còn không biết các bạn có nghĩ đến Những cái sự việc này hay không Bách Pháp Chính là giải thích Vũ trụ nhân sanh Nói rõ toàn bộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Bồ Tát Di Lặc rất tuyệt vời. Đem những điều mà Phật đã nói ở trong kinh luận Đem nó tổng quy kết lại Đã quy thành 660 Pháp Ở trong Du Già Sư Địa Luận Du Già Sư Địa Luận là trước tác của Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Thiên Thân Đọc đến bộ sách này Nhìn thấy 660 Pháp Vẫn là quá nhiều Không tiện cho người mới học Cho nên Ngài đem nó 660 Pháp quy nạp lại thành 100 Pháp Tiện cho việc dạy học một trăm pháp phân thành năm loại lớn. Cái thứ nhất là tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp. Phân thành năm loại lớn. Năm loại lớn này chính là nói rõ toàn bộ vũ trụ nhân sanh cho nên Ngài giải thích Một câu mà của Thích Ca Mâu Ni Phật nói Nhất thiết Pháp vô ngã Tất cả Pháp Chính là quy nạp một trăm Pháp này Vô ngã chính là nói nhân Vô ngã, Pháp vô ngã Bạn cần phải hiểu rõ thấu triệt Chân tướng sự thật Mới thật sự biết được tại vì sao gọi là vô ngã Nói rõ ràng Nói thấu triệt Chiều của thời không Ở trong Bách Pháp thì thuộc vào loại nào vậy? Ngài quy nạp Xếp vào trong bất tương ưng hành Pháp Bất tương ưng hành Pháp tổng cộng có 24 điều Trong đó có thời phân Thời phân chính là nói thời gian Phương phân Phương phân là nói không gian Thời phân với phương phân Thời gian với không gian là giả Không phải là thật Bất tương ưng hành pháp Dùng cách nói hiện nay để nói Chính là khái niệm trừu tượng Không phải sự thật Là khái niệm trừu tượng Khái niệm phát sinh từ đâu vậy? từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước Vô lượng vô biên Cho nên biến thành vô lượng vô biên tầng không gian Chỉ có Phật mới có thể đem nó nói ra Bạn đã biết nó hình thành như thế nào Vậy bạn mới có thể nghĩ cách đột phá nó Làm sao đột phá Bạn chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả Thì liền đột phá ngay Cho nên khi người đang nhập định Ý chí của họ tập trung Họ không có vọng tưởng Ý chí tập trung sẽ dần dần đột phá được từ ba chiều nhìn thấy bốn chiều Từ bốn chiều nhìn thấy năm chiều Tùy theo định công của bạn sâu hay cạn mà mức độ đột phá của bạn lớn nhỏ khác nhau. Nhà Phật nói là đột phá thời không. Họ có đạo lý, có căn cứ lý luận. Lý luận với sự thật hoàn toàn kết hợp thành một thể. Thế là Phật Pháp Mọi người đều biết Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Cái gì là Pháp? Pháp là phương pháp Môn là con đường Phương pháp con đường tuy nhiều Nhưng nguyên lý nguyên tắc của nó là một Đó chính là tu định Cho nên các vị đồng tu phải nhớ kỹ Tuyệt đối không phải nói chỉ có thiền tông tu thiền định Những pháp môn khác không tu thiền định Chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn chẳng phải là thiền định sao? Giáo hạ Đầy sướng chỉ quán Chỉ quán chính là thiền định Tam mật tương ưng của mật tông Tương ưng chính là thiền định cho nên phải biết Tám dạng bốn ngàn pháp môn Là dùng tám dạng bốn ngàn phương pháp khác nhau Hết thảy đều tu thiền định Đây mới là điều mà trên kinh nói Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Phương pháp cách thức mà bạn dùng Không như nhau Thì nhưng mục tiêu phương hướng của bạn là một Thành tựu hoàn toàn giống nhau Phương pháp cách thức khác nhau là bởi vì Căn tánh mỗi người không giống nhau Tập nhiễm khác nhau Thuận theo căn tánh của mình Tu học sẽ dễ dàng thành tựu Không thuận căn tánh của mình Thì tu học sẽ khó khăn cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ phật pháp vĩnh viễn là thuận theo căn tánh của chúng sanh mà chỉ dạy loại phương thức này là thuận theo tự nhiên không thêm vào mảy may miễn cưỡng chúng ta hiện nay nói miễn cưỡng Ý ở trên Kinh Phật nói là không thêm một mảy may cái ý nào trong đó. Cho nên nói Phật không độ chúng sanh. Phật đối với tất cả chúng sanh không có mảy may miễn cưỡng, không có mảy may ý nào. Bạn nói cái này tự tại biết bao. Chúng ta ngày nay nói chân thiện mỹ huệ chỉ có ở trong hành nghi đời sống một đời của Phật Đà. Ở trong phương pháp dạy học mà Ngài sử dụng Chúng ta mới có thể thể hội chân thiện mỹ huệ Người hiện nay nói trí huệ cao độ Chúng ta quả thật Không thể hội được Cũng không nhìn thấy Thế nhưng ở trong kinh điển Phật Đà Quả thật là thể hội thấy được trí huệ cao độ Đây là điểm mà chúng ta cần học tập Có thể thuận theo tự nhiên Đây là khỏe mạnh nhất Bản thân thêm một chút ý Đây là gốc bệnh Cho nên Phật nói tam độc tham sân si Tam độc là gì? Cách nói hiện nay nói là virus Ở trong tâm bạn đã có virus nghiêm trọng Bên ngoài phong hàn cảm nhiễm bạn sẽ dễ dàng bị bệnh thôi Ở bên trong không có tham sân si Ở bên trong bạn không có virus Bên ngoài những thứ này Sẽ không có cách gì cảm nhiễm được Lăng nhục Lăng nhục là cảnh giới bên ngoài Ở bên trong nếu như có sân hận Bên ngoài vừa bị một chút lăng nhục Thì là bạn lập tức liền phát tác Cái phát tác này là bệnh phát tác rồi cái bệnh này không thể xem nhẹ Không thể xem thường Vì sao vậy? Ở trong hữu ý hoặc vô ý Đã kết oán thù sâu nặng với người Điều này chúng ta ở trong lịch sử nhìn thấy rất nhiều Ở trong vô ý có tội với người Đến sau này khi người ta có đủ sức trả thù Thì chống đỡ không nổi rồi thậm chí là dẫn đến họa mất mạng. Vào thời xưa, họa diệt tộc, tai họa đều là do không nhẫn được việc nhỏ ở trong vô ý đắc tội với người ta. Ở trong lịch sử loại thí dụ này quá nhiều quá nhiều rồi. Ở trong chú giải, phía sau tôi vẫn chưa xem kỹ nó có nêu rất nhiều thí dụ. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày Nhất là đối với người ác Người tâm lượng nhỏ hẹp Nhất định đối với họ phải khiêm tốn Phải cung kính Không nên kết oán Phật dạy chúng ta Mười nguyện phổ hiền Nguyện thứ nhất là dạy chúng ta Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Quán tu cúng dường Sám hối nghiệp chướng Chúng ta có thể làm được bốn câu mười sáu chữ này Thì bạn cả đời thọ dụng không hết rồi Bất luận đối với người như thế nào Đều phải khiêm tốn Đều phải cung kính Nhất định không được phép có hành vi ngạo mạn Không nên tự cho là đúng Không nên tự cho rằng mình tài giỏi Bất kỳ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào Thậm chí là vị A-la-hán, Tu Đà Hoàng nào Chúng ta đều không thể sánh bằng so với người ta Có gì đáng kiêu ngạo chứ thường xuyên ngắm nhìn về Phật Bồ Tát thì tâm ngạo mạn của chúng ta sẽ không còn nữa. Một cách tự nhiên sẽ trở nên khiêm tốn. Khiêm tốn là thuộc về tánh đức. Phật dạy chúng ta, khổng lão phu tử cũng là dạy chúng ta như vậy. Một bộ lễ ký Nội dung nó nói là gì? Chẳng qua là hạ mình mà tôn người Đây là tinh thần nội dung của bộ lễ ký Dạy bản thân chúng ta Đối nhân xử thế tiếp vật Phải hạ mình, phải tôn kính người khác Khổng lão phu tử làm được rồi Chúng ta thấy ở trên luận ngữ Phu tử tiếp kiến bất kỳ người nào Cũng đều khiêm tốn Trên kinh Phật chúng ta nhìn thấy rồi Thích Ca Mâu Ni Phật bất luận gặp người như thế nào Thái độ cũng là khiêm tốn Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian Còn như vậy thì chúng ta có gì đáng kiêu mạng chứ Người vừa có cái ý nghĩ kiêu mạng này thì xong rồi Khổng lão phu tử nhìn người Trong luận ngữ có một câu nói đó là phu tử quan sát đối với con người Nghe nói giả thiết Chưa chắc là thật có Nói thật ra Ngài cũng là dạy học trò Khích lệ học trò Giả như có người Đức hạnh tài hoa của họ Tốt đẹp như chu công Người mà khổng phu tử khâm phục nhất chính là chu công Ở trong ghi chép tán thán về chu công rất nhiều Chu Công thật sự là tuyệt vời Ở trong lịch sử Trung Quốc mà nói Ông là nhà chính trị vĩ đại nhất Triều Chu lập quốc có thể 800 năm Mà không suy Là nhờ vào chế độ của Chu Công Chu Công viết sách lưu truyền đến ngày nay chính là Chu Lễ. Chu Lễ là gì? Dùng cách nói hiện nay để nói là hiến pháp của Triều Chu Cái hiến pháp đó là do Ngài đặt ra Khi tôi còn trẻ Ưa thích đọc sách Tiên sinh Phương Đông Mỹ hỏi tôi Đã từng đọc qua Chu Lễ chưa? Tôi nói tôi chưa từng đọc qua Phải đọc Thầy đã nói với tôi trước sau tổng cộng đến mười mấy lần Nói lời này khuyên tôi đọc Chu Lễ nhưng mà tôi thích đọc lễ ký Chưa lễ lật ra được một chút Nghi lễ lật ra được một chút Không hứng thú lắm cho nên chưa có đọc sách này Thầy nói với tôi Thầy nói đây là bộ hiến pháp tốt nhất của toàn thế giới Nếu như con cháu đời sau của Triều Chu Thấy đều làm theo cái này Thì Triều Chu dạng dạng năm cũng sẽ không thay đổi triều đại Tiên sinh Phương đối với bộ sách này tán thán đến mức này. Thế nhưng chúng tôi không có hứng thú đối với chính trị. Chúng tôi vẫn là tìm học Phật Pháp. Cho nên qua sự giới thiệu của Thầy cho chúng tôi, chúng tôi biết đây là một bộ sách hay. Cho nên phu tử hết mực tán thán về Chu Công. Giả như có người đức hạnh học vấn tốt đẹp như Chu Công, ngạo mạn lại keo kiệt, thì những cái còn lại không cần xem xét nữa. Ngài đói có hai tật xấu, một cái là kiêu ngạo, một cái là keo kiệt. Người này là không cần xem nữa, đó đều là giả, đều không phải là thật. Bạn mới biết kiêu mạng. đối với đức hạnh của một người tổn hại lớn cỡ nào keo kiệt chính là tham phiền não tham kiêu chính là phiền não sân nho gia tuy không có nói đây là tam độc nhà phật nói thấu triệt bạn tam độc phiền não vẫn chưa đoạn thì đạo đức học vấn của bạn đều là giả không phải là thật rồi Khổng tử nói câu nói này Chúng ta từ chỗ này mà thể hội Ý nghĩa đã rất rõ ràng Làm sao để đoạn tham, bố thí Tôi học Phật ngày đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia Chính Thầy đã đem điều này dạy cho tôi Người thế gian tiếc tiền của Không chịu xả bỏ Phật nói với chúng ta Giàu có từ đâu mà có vậy Từ bố thí mà có Càng thí càng nhiều Nếu như bạn không chịu bố thí Tiền tài của bạn đến đây là hết rồi Chỉ có chừng đó thôi Bạn chịu bố thí giống như dòng nước vậy Sống động Dính diễn hưởng thụ không hết Tại vì sao không làm Tham lam keo kiệt đã làm tắt nghẽn cái này rồi tắt nghẽn hết rồi thì phía sau sẽ không giàu được nữa Cái bạn có chỉ có chừng đó Dùng hết rồi sẽ không còn nữa Những đạo lý này đều phải biết Càng thí càng nhiều dính diễn dùng không hết Đạo tràng cũng là như vậy Các bạn thấy Cư sĩ Lâm Singapore Điều này chính mắt các bạn nhìn thấy Cư sĩ Lâm một chút keo kiệt cũng không có Đại bố thí Bạn xem mỗi ngày Hiện nay là ba bữa Cung ứng thêm hai bữa điểm tâm Là vô điều kiện Bất luận bạn có tin Phật hay không Bạn mắng Phật, phỉ bán Phật, lăng nhục Phật Đến đây để ăn cơm đều quan nghênh bạn Mỗi ngày bình quân có một ngàn người đến ăn cơm Thời gian Pháp hội hiện nay là tổ chức Phật thất Mỗi ngày ba bốn ngàn người đến ăn cơm Không hề đi mua gạo Không hề đi mua rau Cũng không hề đi mua dầu Cái gì cũng chưa từng đi mua Dính diễn ăn không hết Càng ăn càng nhiều Nhưng mà số rau gạo này lại không thể để lâu Để lâu sẽ hư hết Mỗi ngày xe tải từng chiếc từng chiếc chở ra ngoài Đi tặng Tặng cho cô di diện Tặng diện dưỡng lão Không những tặng cho Phật giáo Những tôn giáo khác Lập diện dưỡng lão Cô di diện Chúng ta đều tặng Phật dạy rất rõ ràng Càng thí sẽ càng được nhiều Bạn không chịu bố thí Thì nguồn không đến rồi Vẫn là lời cổ nhân nói đúng Cổ nhân hiểu đạo lý Cổ nhân có những kinh nghiệm này Cho nên nếu chúng ta muốn đời sống vật chất Một đời không thiếu thốn Là có thể làm được Hãy bố thí Chỉ cần bạn chịu bố thí Bạn chắc chắn sẽ không bị thiếu thốn Vĩnh viễn thọ dụng không hết Nhưng mà càng có nhiều thì vật mà bạn thí xả càng phải nhiều. Cho nên nhà Phật nói xả đắc. Xả đắc là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa cạn là bạn xả, bạn mới có thể thực sự có được. Ý nghĩa ở mức sâu hơn là cái bạn có được hãy nhanh chóng xả. Bạn có được rồi phải mau chóng xả. Bạn dính diễn hưởng thụ không hết. Có được rồi mà không chịu xả Vậy phước báo bạn chỉ có chừng đó Phước nhỏ mà thôi cho nên cái có được hết thảy đều xả Tuyệt đối không lưu giữ Của cải như vậy, trí huệ cũng như vậy Mọi thứ đều như vậy Cho nên Phật dạy Bồ Tát Học tập sáu cương lĩnh Cái đầu tiên chính là bố thí Cái thứ hai là trì giới Trì giới chính là tuân thủ pháp luật Ý nghĩa nhất định phải hiểu Pháp luật của quốc gia nhất định là tuân thủ Quyết định không làm việc phạm pháp Tâm an lý đắc Việc tốt Việc tốt mà họ có mệnh lệnh ngăn cấm không cho làm thì không làm Không phải là ta không làm Mà do chúng sanh không có phước Bản thân ta vui vẻ thanh nhàn An nhiên tự tại Có gì không tốt chứ Là việc tốt mà Cho nên có duyên Có duyên thì chúng ta phải tận tâm tự lực đi làm Không có duyên thì tự giữ mình cho tốt Có duyên thì làm việc tốt cho thiên hạ Tuyệt đối không làm việc phạm pháp Chúng ta đến bất kỳ nơi nào cũng được mọi người quan nghênh. Pháp luật là có văn tự ghi chép, còn có những điều không có văn tự ghi chép. Như đạo đức, phong tục, tập quán. Cho nên nhập gia phải tùy tục. Vào cửa phải hỏi điều kiên kỵ Người ta có kiên kỵ gì thì nhất định không được phạm Đây là điều Phật dạy chúng ta Cái thứ ba chính là có tâm nhẫn nại Tâm bình khí hòa Chúng ta lấy thiền tông làm thí dụ Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc Thời đại của vua Lương Võ Đế Nói chuyện với vua Lương Võ Đế không hợp ý Lương Võ Đế không hộ trì ngài Chạy về Thiếu Lâm Tự để mà quay mặt vào chép núi Chờ đợi cơ duyên Không sai, đợi đến khi có Huệ Khả Từng đời từng đời đơn truyền Truyền đến Đại sư Huệ Năng Duyên mới chín mùi bạn nói Ngài có tâm nhẫn nại cỡ nào Ngài muốn đem Phật Pháp Truyền đến Trung Quốc Mà phải đợi đến đời thứ sáu Mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh Đây là điển hình tốt nhất về nhẫn nhục Chúng ta mặc dù có tâm lớn, có nguyện lớn, có đức lớn, có năng lực lớn Muốn lợi ích tất cả chúng sanh mà duyên chưa chín mùi Thì phải học tổ sư Đạt Ma Có thể có một người truyền nhân Hai người truyền nhân từng đời truyền xuống Cuối cùng có một ngày cơ duyên chín mùi rồi Liền có thể lợi ích tất cả chúng sanh Hà tất phải đợi đến tự mình Một đời đi làm Không có cần thiết như vậy Đây mới là trí huệ chân thật không nhất thiết tự mình phải đi làm Truyền cho học trò Học trò không có cơ hội Lại truyền cho học trò nữa Từ chỗ này bạn nhìn thấy Cổ thánh tiên hiền các ngài Cái tâm nhẫn nại đó Không phải người bình thường có thể sánh nổi Mới có thể đem sự việc này Làm rất viên mãn Mà không có khiếm khuyết đây là điểm mà chúng ta phải học tập Bị nhục Nhất định không có cái tâm oán hận Câu này ý nghĩa rất sâu Có quan hệ rất lớn Đối với việc tu học của chúng ta Thọ nhục, bất oán Sự việc này là rất khó làm Thế nhưng Cần phải làm đến được Vì sao vậy? Vì có quan hệ lợi hại Mật thiết quá lớn đối với chúng ta Thông thường người thế gian Có người nào ở ngay trong một đời Mà không phải gặp rất nhiều Những sự việc ân oán hay không Trong Phật Pháp nói với chúng ta vì tám khổ oán tấn hội ái biệt ly đây là những việc xưa nay trong nước ngoài nước không thể không khiến người cảm thán Hai sự việc này đều không phải là chúng ta muốn gặp. Thế nhưng ở ngay trong một đời Vẫn cứ phải gặp Mọi lúc đều gặp phải Mọi nơi đều gặp phải Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là không thể nhẫn nhục Từ oán nhỏ Kết thành thâm cừu đại hận Ở trong đoạn Mở đầu của Văn Xương Đế Quân âm chất văn Văn Xương Đế Quân đã nói rõ ông ngày trước những sự việc báo ân báo oán này vô cùng thê thảm nếu như không gặp được phật pháp thì rất khó mà giác ngộ rất khó quay đầu. Đây là chân thật, si mê. Nên ông mới tạo ra những ác nghiệp này. Phần Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân dạy bảo chúng ta chắc chắn có đạo lý, chắc chắn có chỗ tốt có lợi ích Các ngài dạy chúng ta Thường hay nhớ đến chỗ tốt của người khác Không nên nhớ đến cái xấu của người khác Thường hay nhớ cái ân của người khác Không nên nhớ oán của người khác Hai câu nói này rất quan trọng nếu bạn có thể chân thật làm được Thì đời đời kiếp kiếp Hưởng phước Đời đời kiếp kiếp Sẽ gặp được rất nhiều người Kính yêu giúp đỡ bạn Thế nhưng vẫn có rất nhiều người Không thể nhẫn Tôi xin nói qua một vài thí dụ Ngày trước khi tôi đi học Tôi có thể nhẫn nhục Sự nhẫn nhục này của tôi Là lúc còn là học sinh trong trường học mà học được Do một bạn học của tôi dạy cho tôi Sau thời kỳ kháng chiến Tôi đi học ở Nam Kinh Tôi có một người bạn học cùng lớp Tên của người này tôi nhớ rất sâu sắc Anh đã dạy tôi nhẫn nhục Anh tên là Bạch Chấn Ninh Không biết hiện nay người này còn sống không Còn người này có tu dưỡng Tôi rất là bồi phục đối với anh ấy Khi tôi còn trẻ Ở trong trường học tôi rất là Hiếu thắng Cũng thật sự được Thầy cô yêu thương Bạn bè tôn kính Hiện tại gọi là lãnh tụ học sinh Người bạn học họ bạch này Tôi xem thường anh ấy nhất Lúc nào cũng làm cho anh ấy mất mặt sỉ nhục anh ấy Anh một chút tức giận cũng không có Việc này rất khó làm được Hơn nữa ở sau lưng tôi Anh ấy còn tán thán tôi Chưa từng nói xấu tôi một câu nào Sau khi hết một học kỳ Tôi bị anh làm cảm động Anh đã dùng thân giáo dạy tôi Điều này thật khó làm được Cho nên cái bản lĩnh này tôi đã học được rồi Sau khi học được rồi Đích thực tôi có được thọ dụng rất lớn Bất kỳ ở trong trường hợp nào Người ta vô lễ Ngày trước mặt làm nhục tôi Mắng tôi Hủy bán tôi Tôi cảm thấy như không có việc gì Tôi không nói một câu nào Bạn muốn mắng tôi để cho bạn mắng Mắng mệt rồi thì bạn sẽ không mắng nữa Bạn muốn đánh Tôi liền để cho bạn đánh Quyết không đánh lại Bạn đánh mệt rồi Thì bạn sẽ không đánh nữa là tôi học được bản lĩnh này. Thế nhưng người bạn học họ bạch này của tôi Phải một học kỳ Đại khái là 4 Đến 5 tháng tôi mới bị anh ấy làm cảm động Cho nên tôi là một con người rất khó cảm hóa Khi đồng sự của tôi đánh tôi mắng tôi Không quá 3 ngày Họ giác ngộ đặc biệt nhanh Sau 3 ngày liền mua lễ vật đến thăm tôi và xin lỗi tôi. Nó là anh ấy sai rồi. Tôi nói anh không hề sai. Họ lợi hại hơn tôi. Không đến một tuần lễ họ liền cảm động, liền quay đầu. Kỳ thật họ đối với tôi như vậy có gì không tốt không? Chỗ tốt thật quá lớn Kết quả kiểm tra của tôi xếp hạng nhất chính là nhờ có họ giúp đỡ. Cho nên bạn có thể nhẫn Không chỉ không chịu thiệt thòi Mà còn được phần lợi ích lớn Bạn phục vụ ở trong một công ty xí nghiệp Giám đốc, ông chủ Cảm thấy bạn có tu dưỡng thì sẽ tán thưởng bạn thôi. Đồng nghiệp tôn trọng bạn Cơ hội thăng tiến của bạn đều xếp ở thứ nhất Ai giúp bạn vậy? Những người mắng bạn Những người đã đánh bạn Những người làm nhục bạn sẽ giúp đỡ rất lớn Nếu như bạn không thể nhẫn Bạn muốn tranh Bạn muốn cãi vã Thì sẽ tạo thành sự tổn hại rất lớn đối với bạn rồi Đây là sự thật trước mắt Lợi hại trước mắt Có mấy người có thể nhận biết chứ Mà bạn đâu biết việc Chịu nhục công oán này Nhà Phật gọi là Hoa báo Còn quả báo Thì càng thù thắng hơn Hoa báo là ngay đời này Quả báo là ở đời sau Oan gia đối đầu của bạn đều hóa giải rồi dạ, Đều biến thành bạn bè Đều biến thành lực lượng nhiệt tâm giúp đỡ bạn Bất luận bạn làm bất cứ việc gì Bạn đều dễ dàng thành tựu Cho nên Phật Bồ Tát thường hay dạy bảo chúng ta Thà bỏ thân mạng cũng không kết oán thù với người. Sinh mạng không đáng kể gì. Xả thân và thọ thân Tất cả chúng sanh đều không thể tránh được Đây là việc nhỏ Cho nên nói sanh tử là việc nhỏ Tử sanh là việc lớn Hai chữ này đảo ngược lại Ý nghĩa không như nhau Sanh tử là sự việc của ngay đời này Là việc nhỏ Sau khi chết rồi bạn sẽ sanh vào cõi nào Đây mới là việc lớn Cái thân này Khi chết rồi thì biến thành súc sanh Biến thành ngạ quỷ Đọa địa ngục Bạn nói xem việc này có lớn hay không cái thân thể này chết rồi Đi làm Phật Được làm Bồ Tát Được sanh thiên Cho nên Sau khi chết rồi đi về đâu Đây mới là việc lớn Sự việc này có mấy người hiểu được chứ Có mấy người tin tưởng vào xã hội thời xưa Đại đa số Mọi người đều tin tưởng Vì nhận qua giáo dục của Thánh Hiền Người hiện nay tin tưởng Thì càng ngày càng ít Thế nhưng chỉ cần người có đầu óc chịu bình lặng Tư duy thật tỉ mỉ Thì những người này vẫn là sẽ tin tưởng Hiện tại người học khoa học nhiều Mê tín khoa học Khoa học đòi phải lấy chứng cứ Không có chứng cứ thì không tin cho nên lúc trước Lão Sư Lý giảng kinh Nhắc đến sự việc này Lão Sư liệt nêu ra một thí dụ rất vui Thầy nói anh có cha Anh tin là có hay không Anh thấy qua rồi Ông nội của anh, anh có tin là có hay không? Tin vì anh cũng đã thấy qua Ông cố nội của anh, anh có tin là có hay không? Ông cố nội thì chưa nhìn thấy qua Chưa thấy qua thì là không có Vậy thì không tin là có rồi Điều này là phù hợp với khoa học mà Thế gian Những sự thật chưa thấy được Thì quá nhiều quá nhiều Những sự việc không chứng minh cũng quá nhiều rồi Hai trăm năm trước Bạn nói địa cầu này là hình tròn Không có chứng cứ Ai chịu tin chứ Về sau này Khoa học kỹ thuật phát triển đã chứng minh rồi Nói rõ chân tướng sự thật Tình trạng của sáu cõi luân hồi Hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể đạt đến Đợi khoa học kỹ thuật phát triển hơn Đích thực chứng minh được rồi Lúc đó xem bạn sẽ nói như thế nào Cho nên nhất định không thể nói Tôi không chính mắt thấy được thì tôi không tin Loại lòng tin này chân thật gọi là mê tín Người thông minh có thể suy lý Tôi nghĩ có rất nhiều đồng tu đều có kinh nghiệm này Chúng ta lần đầu tiên đi đến một nơi xa lạ Đột nhiên cảm thấy nơi đó rất quen thuộc Ờ, dường như trước đây đã đi qua Thậm chí những kiến trúc trên đường Đều có thể phán đoán ra được Đi đến chỗ nào có những kiến trúc gì Thật sự là chỉ mới đi đến đây lần đầu Trước đó chưa hề đi qua Chúng ta thường hay ra bên ngoài du lịch Nhìn thấy những nơi phong cảnh xinh đẹp Đột nhiên có cái ý niệm là nơi này dường như mình đã đi qua rồi Nhưng không phải trong đời này Nếu như không phải trong đời quá khứ Đã đến nơi đó rồi Thì làm gì có thể có loại tình trạng này chứ Tôi nói đến sự việc này ngày trước Ở Dallas, Hoa Kỳ Có một vị cư sĩ tên là Thái Văn Hùng Ông chính là từ chỗ này mà tin tưởng Con người có đời quá khứ Khi tôi nhắc nhở ông Ông nói với tôi một sự việc Ông nói Đích thực lần đầu tiên Ông đến San Francisco Khi lái xe bị lạc đường Đi đến một thị trấn nhỏ Đột nhiên cảm thấy cái trấn nhỏ này rất quen thuộc Ông chỉ dẫn cho người lái xe Nên lái đi như thế nào Có công trình kiến trúc gì quả nhiên không sai Đích thực là ông ấy lần đầu tiên đến trấn nhỏ đó Cho nên ông cảm thấy rất là khó hiểu Vì sao lại có tình trạng như vậy Tôi nói với ông San Francisco ngày trước là nơi đãi giảng Đại khái ông là công nhân đại dạng Ông đã ở trong cái trấn nhỏ đó Sau khi ông chết rồi lần này đầu thai đến đây Ông nghĩ lại thấy rất có đạo lý Cư sĩ Thái Văn Hùng cái gì đều quen biết ông ấy mà Cho nên mọi người ngồi lại với nhau Nghĩ là những việc chính mình gặp được Trong quá trình đi đây đi đó Nếu như không có đời quá khứ Thì làm sao có thể có hiện tượng này chứ Vài người cùng nhau ngồi trên xe Khi đến cái trấn nhỏ đó Tại vì sao ông có mà người khác không có Vì trong đời quá khứ đã ở qua nơi đó rồi Ở Hoa Kỳ Rất thịnh hành Thuộc thôi miên Dùng cách thức thôi miên Để người này nói ra đời trước của họ Đời trước có người từ cõi người đầu thai đến Có người đầu thai từ cõi súc sanh đến Còn có người không phải là sinh vật của địa cầu này Mà đến đây để đầu thai Loại sự việc này Ở Hoa Kỳ Đã có mấy dạng trường hợp rồi Có một số thông qua truyền thông đưa tin báo cáo ra cũng có đến một hai ngàn sự việc có một số trường hợp chúng ta cũng đã thấy cho nên họ tin tưởng nhà phật nói về sáu cõi luân hồi biết được có sáu cõi luân hồi Vậy chúng ta liền nghĩ đến đời sau Phải làm thế nào Thời gian đời này rất ngắn ngủi Cho dù sống trên 100 năm Chân thật cũng chẳng qua là một cái khải móng tay mà thôi Tôi sống đến hơn 70 tuổi rồi Sự việc của năm sáu tuổi tôi vẫn còn nhớ Cũng giống như chuyện ngày hôm qua vậy Cho nên nghĩ lại nhân sanh có ý nghĩa gì chứ Tại vì sao phải tạo ác nghiệp Tại vì sao phải gây khó dễ với người khác làm gì? Phải nên suy nghĩ nhiều Nên đối xử tốt với người Nhất định không nên kết ác duyên với người Người dùng ác ý đối với ta Chúng ta nhất định phải hồi đầu phản tỉnh không nên chỉ nhớ đến việc làm sai của họ Không hề thấy Họ ác ý đối với ta Tại vì sao họ không dùng ác ý đối với người khác Cho nên chính mình bình lặng mà suy nghĩ Tâm mà có thể bình lặng lại Bình lặng sanh trí huệ Không phải chính mình làm không tốt Thì chính là lời nói đã nói sai Nên đã vô ý đắc tội với người ta Người khác có thái độ không tốt đối với ta Ta phải cảm thấy đó là việc đúng Ta đã tạo nhân bất thiện Thì đáng phải nhận lấy quả báo này Mọi việc mà đều đẩy về đối phương Đều trách móc người khác Thì đây là lỗi lầm cực lớn Cho dù trong đời này không kết oán với người Nhưng ở đời trước bạn đã kết oán với người ta Chúng ta là người học Phật Đều tin tưởng Có đời sau, có đời trước Cái oán này chúng ta chấp nhận Chắc chắn không có tâm muốn báo thù Thì cái nợ này đến đây là kết thúc rồi Nhẫn nhường là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Đặc biệt là Việc nhỏ Những việc dụng vặt không đáng kể Thì càng không nên tính toán Bị cái nhục to lớn còn không tính toán Huống hồ là việc nhỏ chứ Nhất định phải dùng trí huệ Phải dùng từ bi để hóa giải Con người không có chuyện không thể cảm hóa không thể cảm hóa người là do công phu, đức hạnh của chính chúng ta chưa đủ Trí huệ của chúng ta không đủ Trong lịch sử Trung Quốc Các vị đều biết Nghiêu Thuấn Vũ Thương Các đại thánh nhân thời xưa Vua Thuấn Bạn xem Gia cảnh của gia đình ông Cha và mẹ kế của ông Em trai do mẹ kế của ông sanh ra Tình cảnh trong gia đình của ông tồi tệ đến cùng tột Thế mà ông có thể nhẫn Sở trường lớn nhất của ông Chính là không thấy lỗi lầm của người khác Chỉ là Nhìn thấy lỗi lầm của chính mình Ông có thể trở thành Đại Thánh Nguyên nhân chính ngay chỗ này Ông có thể làm Cảm động Cha mẹ của ông Có thể làm cảm động bà con hàng xóm của ông Sau cùng làm cảm động quốc dương Vua Nghiêu nghe được sự việc như vậy Triệu kiến ông đem ngôi vua nhường cho ông Đem hai người con gái gả cho ông Ông kế vị ngôi vua Ở Trung Quốc có 24 gương hiếu hạnh Ông xếp ở hạng thứ nhất Vì sao ông có năng lực lớn đến như vậy? Không gì khác Chính là chính mình phản tỉnh Tất cả lỗi lầm quy về chính mình Tất cả lợi ích Tất cả thiện Quy về người khác Việc này chúng ta phải học tập Đại sư Lưu Tổ Huệ Năng nói rất hay Nếu là người chân thật tu hành Thì không thấy lỗi thế gian Ai làm được điều này Vua Thuấn làm được rồi Các vị nghĩ xem có đúng không Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Bản thân Ngài làm được rồi Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh Đại sư Ngài đối nhân xử thế tiếp vật Thật là khiêm tốn Một chút thái độ Ngã mạng Cũng không hề có Chúng ta muốn học Phật Từ chỗ nào mà học Những người này đều là tấm gương cho chúng ta Mà điều này Là quan trọng hơn Tất cả những điều giáo huấn Chúng ta đọc qua trên Kinh Kim Cang Phật dạy Bồ Tát tu học sáu cương lĩnh trong đó bố thí và nhẫn nhục đã nói rất nhiều hay nói cách khác phật rất xem trọng đối với hai liều cương lĩnh này bố thí là dạy bạn buông xả Nhẫn nhục là then chốt của thành bại Bạn có thể nhẫn thì bạn có thành tựu Không thể nhẫn thì bạn không thể có thành tựu Cho nên nói nhất thiết Pháp đắc thành ư nhẫn Nhất thiết Pháp này là bao gồm thế gian Pháp, xuất thế gian Pháp Thế xuất thế gian Pháp có thể có thành tựu hay không? Then chốt là ở nhẫn nại Đại nhẫn thì có đại thành tựu Tiểu nhẫn thì có tiểu thành tựu Không nhẫn thì không thể thành tựu Sự việc này chúng ta phải suy nghĩ nhiều Xưa nay trong ngoài nước Người lãnh đạo có địa vị Họ muốn chọn người là trợ thủ Tuyển chọn cán bộ Thì nhẫn nại là điều kiện vô cùng quan trọng Người có tài hoa Thế nhưng không có lòng nhẫn nại Cũng không ít gì Thông minh đến đâu Cũng không thể gánh giác Trọng trách Người mà tài hoa kém khuyết một chút Thế nhưng họ có thể nhẫn nhục Thì con người này có thể gánh giác trọng trách Tài hoa kém khuyết một chút cũng không sao Thì một số người có tài năng để cho họ tham mưu để giúp đỡ họ có thể thành tựu người có thể nhẫn nại đầu óc rõ ràng tỉnh táo không mơ hồ tâm tư của họ không mê loạn không mê không loạn Thì liền có trí huệ Liền có thể quyết đoán Nghe thêm một số ý kiến của người khác Họ liền biết được Ý kiến nào Tương lai sẽ có được hậu quả như thế nào Họ có thể chọn lựa Họ sẽ làm người quyết định sau cùng Thí dụ này thì thật là quá nhiều. Cho nên câu giáo huấn này Chúng ta phải đặc biệt xem trọng Hy vọng các đồng tu phải nhớ lấy Nhớ cái thiện của người Không nhớ cái xấu ác của người Thành tựu đại đức Đại hạnh của chúng ta Nhớ cái ân của người Không nhớ cái oán của người Người ta có oán đối với ta Có bất thiện Một mực xóa sạch hết Quyết không nhớ ở trong lòng Cái thiện của người ta phải ghi nhớ Ân đức của người khác đối với ta không thể quên đi Mà tri ân báo ân Người khác có lỗi lầm, có bất thiện Phải biết là Người ta rồi sẽ sửa lỗi Gọi là lãng tử hồi đầu Người xưa dạy chúng ta Con người không phải thánh hiền Ai mà không có lỗi Có lỗi mà có thể sửa thì còn gì tốt hơn cho dù họ có xấu Nếu như họ chân thật sửa lỗi hướng thiện Thì có thể vượt qua chúng ta Chúng ta vẫn không thể sánh được với người ta Vậy làm sao có thể xem thường được chứ Chúng ta xem qua Thánh Hiệp Thế Xuất Thế gian Hoài bảo của các ngài quang minh lỗi lạc Các ngài tu từ chỗ nào vậy? Tu từ chỗ này Một người tâm địa thuần thiện không có ác Gặp phải người ác, diệt ác, cảnh ác Không để ở trong tâm, trong tâm không có Người thiện, diệt thiện, thuận cảnh thường hay để ở trong tâm bạn nói xem cái đời này trải qua một đời sống tốt đẹp cỡ nào Họ trải qua đời sống thật hạnh phúc Người mà việc tốt không để ở trong lòng Trong lòng dốc sức ghi nhớ việc xấu Thì đời sống của người này thật thống khổ Buổi tối đều mơ thấy ác mộng Ai tìm đến vậy tự làm tự chịu Không phải người khác làm cho họ Kiết hung họa phước Ở ngay khoảng một niệm của chính chúng ta Một niệm thuần chánh Chúng ta cả đời hạnh phúc Cả đời trải qua tốt đẹp mỹ mãn Một niệm bất thiện Cả đời sẽ trải qua rất là thống khổ